hai hột này là hai hột trợ nắp chén mình chơi nắp chén nào cũng được các bác nhá cái máy báo dung của nó rất nhỏ gọn này mình đút túi quần túi áo đút đâu cũng được với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này nó sẽ báo dung đủ bốn mặt cho các bác nhất nhị ngũ lục tam tứ thì không dung nhất nhị thì mình đánh gì đánh xỉu tam tứ thì mình bỏ qua để cho nó chắc này ngũ lục thì mình đánh gì đánh tài đúng không ạ phản thì mình phải chịu rồi bởi vì là tài xỉu mà không thể tránh được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 không dung này không dung là 34 mình bỏ qua nha đó 4 dùng một cái này một cái là gì ạ một cái xỉu rồi nhất đó xỉu không dung 34 đó 3 này 34 tiếp này đó 3 này 3 4 tiếp này đó có 4 này tiếp tục không dung 3 4 tiếp này đó có 4 này ba cái ngũ cái này đánh gì các bác đánh tài đúng không ạ đó ngũ lên tài dùng một cái này một cái là nhất mình đánh xỉu nha bác nhá đó nhất xỉu được chưa ạ vừa rồi em đã test thử cho bác một vài tiếng và các bác đã thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu và dùng bốn mặt chưa em bao cho các bác hột trong như hột chợ thôi nha và già máy kim loại test thoải mái cũng không sao tất nhiên là tài xỉu thì mình có phản rồi nhưng vừa rồi thì rất là may mắn là mình không bị phản thế nào